Hello xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ gắn cái tay dắt cho Winner X nha của hãng uh, Moto ART nha các bạn Tay nhất này là được sơn uh, tĩnh điện nha Đây là được uh, đúc bằng uh, hương nhôm Đây là nhôm nguyên khói nha các bạn Mình sẽ uh, dùng cục hít để uh, thử nghiệm cho các bạn xem nha Và đây là cái uh, đồ bấm Thì mình sẽ lấy cục 500 này Đi hít thử đây tôi bấm nè tôi bấm này là có pha sắt nha các bạn và đây mình sẽ thử cái đồ có cái 500 này lên à, cái tay dắt này tay dắt này là có thật sự là pha sắt hay không nha đây không pha sắt nha các bạn đấy không hề pha sắt luôn đây thử ra cho các bạn xem nha đây là nhôm nguyên khối nha các bạn không pha sắt nha và bây giờ mình sẽ tiến hành à, gắn lên xe Winner X nha các bạn